đến nút chưa dạ em cũng đợi anh được một lúc anh ạ ừ. ai ai giới thiệu lên đây dạ em anh sơn anh ạ sơn quận bảy à dạ vâng em nói dạo này làm ăn đâu rồi này dạ anh ấy đang ở bên ừ. campuchia anh ạ à. vâng nói nghe tài xỉu tốt lắm mà là công tác về đây à dạ vâng thế bây giờ lên đây là, là như nào dạ báo cáo anh là em làm dưới khu công nghiệp bình dương thì cũng ờ, làm công dân thôi cũng chốt ờ, chơi đòi là chơi tài xỉu nhiều thua tha nhiều quá thì các đồ công chuyện ấy thì em cũng tìm hiểu em cũng luồn vào và bây giờ có một mình em cũng ờ, cũng khó chơi thì cũng lên đây cũng nhờ anh hướng dẫn cho cách nghe về tài xỉu ừ, thế những cái đồ mà công chuyện mà bây giờ nó mới thì là, là biết hết chưa dạ em cũng chưa anh ạ nên ừ. à, bây giờ Xuân là bỏ lên đây để hướng dẫn cách nghe một tài xỉu gì dạ vâng ạ em cầm anh cái bộ tài xỉu với cái nắp đĩa nè hỗ chợ hôm qua đấy đây đây đây rồi nắp đĩa đây đây hỗ chợ đây dạ vâng sườn này chưa mọi nhà tốt lắm ấy vâng về em bốc cái bao ờ, chợ bình thường không là bây giờ ấy, là em vào phòng em kiểm tra như thế nào là hột chợ dạ. trước tiên là mình phải phân biệt được đây là hột chợ vâng thì thường ấy thì là em ờ, đầu tiên em xoay đèn anh ạ ừ. à, xoay đèn cả quân hộp rồi đến ờ, chén uh, đĩa ừ. Đấy, sau em thử đâm chân Đấy, và tiếp tục em thử nước muối bây giờ ông thử kiểm tra con nốt như như các chỗ ông chơi ra nào dạ vâng thì thường là sử dụng con hột đấy thì là cứ những cái hột theo theo mình biết đấy những cái hột nó cứ trong trong như thế này là hột bình, bình thường ok nhỉ nghe nha cái máy em này dạ, kiểm tra này thì đã à, được chưa cứ làm sao mà em cảm thấy là nó trong ngâm nước muối để nổi soi đèn không có tăng cái gì dạ, vâng. để chén đĩa à. à. tất cả nhìn thấy là không có dấu hiệu gì dạ, cho vào nước muối là nào đưa bát nước muối nào dạ với với bát nước muối ở đằng sau kìa dạ. rồi rồi ok cho máy đi rồi để chị bảo này đấy những hột là cứ nổi được anh ạ ừ. hột nó không tang là nó phải nổi như này này dạ vâng để cho ở đây nó nâu thấy anh ông Tuấn miền Tây ông ấy lấy ờ, năm bộ hột 12 ly không tang gọi là hột về ờ, hoa cốc đại một đấy anh sang bố trí cho ông trở mang đấy Mày gọi cho ông Dương bộ làm gấp cho nó đi. Ở đâu cho ông Dương đi. Ờ. À. thường là ở dưới trước khi chơi thì em còn hay thử lâm châm nữa anh có lâm châm không cho em mượn đi lâm châm à? vâng đi chơi lúc nào tôi đi lúc nào trong người tôi cũng lâm châm lên dạ đúng chưa vâng em chơi thành mà các bạn này có khách đặt 5 bộ hột 12 ly chúng ta nhé hột hôm qua nó có lại một đấy anh xem nào làm giúp cho em nhé thế này được chưa anh đầu chờ mang sang đấy đây là hỗ trợ rồi thì ông có vâng. thế nào thế nữa thì nó có đầu có, có tai dạ vâng năm bộ nha anh nhá thì anh sẽ vâng, okay, sơn đấy thì anh sẽ chỉ dẫn cho em cách nghe tài xỉu thì hồ ờ, tài xỉu thì nó có nó chỉ có là tài và xỉu thôi thì để mình phân âm giữa tài và xỉu thì ờ, nó các thầy thợ nó cho cái quy ước nó khác nhau vâng. đấy, thì như anh thì là anh quy ước là mặt nhất và vật nhị thì là cái thằng mặt nhất này nó giống như cái chuông thì anh gọi là tiếng tiếng tiếng của nó mà nó chạm xuống đĩa nó tạo ra một cái tiếng âm có nghĩa là vang có nghĩa là như kiểu là em nghe cái cái đài hoặc là mà nghe nhạc trẻ đấy anh em mà nó vặn nhiều cái phần âm bát có nghĩa là trống ấy thì vâng. anh gọi là phần âm ờ, chuông vâng. mặt nhất và mặt nhị còn cái mặt uh, lục và mặt ngũ này nó chạm xuống đĩa này, này nó tạo ra cái tiếng xè, có nghĩa là tiếng chết đấy nghe không vâng. đấy thì anh gọi tiếng xè, cứ mặt ngũ và mặt lục chặn xuống giữa tạo thành tiếng xè. mình phải phân âm được hai cái âm như thế thì mình mới đánh được nhớ là chuông như anh quy quy định ấy còn anh em thấy thợ khác thì anh không biết nhưng mà tiếng chuông thì là mình đánh tài vâng. có nghĩa là nhất cái nhị nó úp xuống đồng nghĩa với ngũ lục nó nổi lên đấy dạ vâng còn xè là có nghĩa là ngũ với lục nó nằm xuống đĩa còn gì nhất nhị ngửa lên tam nó lên còn cái mặt tứ thì ờ, hơi khó một chút những ừ. tiếng đấy thì ờ, bỏ 5 năm bỏ bây giờ anh sóc cho em để em xem em có năng khiếu không quan trọng nhá anh nói em này khi vào sân chơi ấy, là quan trọng là anh em ngồi khoảng 15 20 phút sau đó là anh em ổn định và nghe quen cái cái, cái sân chơi rồi đó, anh em hãng, hãng phân tích và cảm nhận dạ vâng nhớ là nghe làm sao mà cái tiếng âm cuối cùng chặn những đĩa dạ vâng ừ. cái này thì em ờ, nghe cái tiếng uh, xè nó, nó nhiều anh ạ thì em nghiêng khả năng nghiêng về xỉu nhiều hơn tiếng xè vâng. tiếng này ấy, ừ, là nó để anh phân tích này có ví dụ như là 6 phần là tiếng âm chuông và một phần là tiếng âm xè thì có nghĩa là mặt mục sẽ có vâng. mở này 662 dạ. vâng. Dạ. cảm nhận sau đó là mình đưa như kiểu mình nghe xong mình đưa vào đầu mình phân tích đấy vâng. Dạ âm tiếng cuối cùng của hột nó chạm vào vào xuống đĩa nghe anh tiếng hơn dạ nghe xem nào tiếng này đánh cái gì tiếng này thì em cũng vẫn nghĩ tiếng uh, ờ, xe nó lớn à. à thì là em nghĩ là nó sẽ là xíu tiếng này ấy, là nó, nó tiếng chuông của nó vẫn vẫn nhiều ấy chỉ là khoảng được 70 phần trăm đấy dạ. như anh này anh đánh tài đấy mở em xem này đấy nhìn chưa vâng. sáu bốn hai cái này thì học con đâu không anh cái này nó là do năng khiếu của em thôi chứ còn thì nhanh thì là, là học thì nó mất khoảng hai ba tháng là anh em chơi rồi dạ vâng quan trọng là em cảm nhận ai sắp thì cũng được thôi cái này mình cứ xỏ tay cứ quần đi vào xong sới chơi chả cần cái đồ về của ông nào này <laughs> dạ vâng này thuốc đây hút đi dạ em không hút thuốc anh hút đi ạ vâng thì ờ, tiếng này, này thì đoán như thế nào lại dạ, tiếng này thì em thấy khó tiếng tiếng chuông đấy thì ờ, em sẽ đánh được tải ừ, được bao nhiêu phần trăm ừ, em thì em nghĩ tầm tầm năm sáu mươi bảy mươi phần trăm thôi anh ạ 60 đến 70 phần trăm là là có nghĩa là tiếng à, chuông đúng không? Đúng Hay tiếng tiếng tiếng xè. Dạ, tiếng tiếng chuông đấy anh ạ. Tiếng chuông đúng không? Dạ vâng, thì tài. Người anh tài đúng không? Dạ. Vâng. Ừ, được tiếng này. Dạ đấy cho em sóc luôn đi dạ vâng cứ chọn cái âm cuối cùng mà nghe dạ vâng thì đấy như cái tiếng này đấy em cảm nhận thì nó sẽ có ờ, lại tiếng có tiếng chuông ừ. cái tiếng chuông thì cho em cũng đánh sẽ đánh tài à vâng mở xem nha Đọc tiếp dạ. nha tiếng này thì em cảm nhận là nó có cái tiếng tiếng chuông đấy thì em nghĩ nó sẽ về tài đấy anh ạ tiếng này ấy, là anh nghe là nó khác hẳn cái, cái nhịp lúc vừa rồi đấy là có nghĩa là tiếng xè à nó cao rồi đấy dạ. thì có nghĩa là chỉ lại như cái tiếng này, để mà thầy thợ người ta đánh này thì là nó có tiếng kết này như tiếng này là đánh cực kỳ kết luôn đánh tiếng xỉu rồi, vâng. đánh hết mình luôn đánh tiếng xỉu này này nhìn chưa dạ. khắp tiếp nha như tiếng này đấy thì âm uh, ờ, nghiêng và tài tiếng này gần như là 5 năm như thầy thợ là anh như anh ấy. còn thầy thợ khác thì không biết người ta cao thủ hơn thì anh không biết nhưng mà như tiếng này anh bỏ là tiếng ờ, chuông với tiếng xè nó đan xen nhau gần như là ngang ngang bỏ vâng mười nước anh ạ ừ. ta a xíu tiếng này thì à, em à, thấy nó nhưng mà tạ đang cảm nhận ở trong đấy nó có tiếng chuông tiếng chuông cũng khá lớn đấy, thì em nghĩ là nó sẽ là tài tiếng này ấy, là em nói em này để dạ, mà tiếng chuông nó khoảng được à, 60 phần trăm thôi dạ. nên là mình đánh tài được 60 phần trăm đánh nhỏ tiền chứ tiếng này anh cũng không kết có nghĩa là mình nghe làm sao mà cái phần âm cuối cùng nha đừng có nghe cái tiếng thành mà hột va vào vào hộp vâng. nha mở này đánh tiếng này được 60 phần trăm đánh tài dạ. đấy <laughs> dạ. ừ. sóc thêm tiếng nữa nhé ừ. tiếng này ấy mình ăn nghiêng và xỉu nhiều ừ. đấy thì là em thấy cái tiếng Được. chuông của nó cũng khá tiếng xè à? à tiếng xè à của nó khá tiếng khá xè à? để đánh ừ, vâng, xỉu vâng, vâng em nghĩ là sẽ là xỉu à. thì à, tiếng này anh cũng đánh xỉu rồi cũng được tám chín mươi phần trăm đánh xỉu rồi nghe được tiếng này thì là, là chuẩn rồi nói xem nào một ba bốn ừ. tám nước xỉu ấy thì à, tí là anh đưa cho hai cái bộ em về em tập một bộ chuyên có tiếng về về tài luôn có nghĩa sóc 10 ván thì 10 ván tài với một bộ hột là 10 ván là 10 ván xỉu dạ, cứ vâng. nghe quen hai cái bộ đấy để phân âm được phân biệt được hai cái âm đấy cứ bảo sơn là mai tính tiền cho anh hai bộ đấy dạ nha dạ, vâng, vâng. Ừ. thôi thì em đến đây cũng, cũng... Dạ, à, cảm ơn anh là dạ, có gì em có số điện thoại em ờ, gọi điện là anh tư vấn giúp đỡ ừ. em cảm ơn anh ạ thì cứ alo với số ấy nha dạ vâng vâng cảm ơn ạ